Đi con đi người ta đi Nếu mà không lăn Đi lấy giấy đi Bà nó chuyển lên phòng còn Lấy giấy để con lấy cho Lên chuyển đến phòng còn trả lên đó Cảm thấy không lăn được Này nếu cảm thấy mà bọn tôi chuyện á không phải bà ở đây mà hòm tôi nói thôi bây giờ không có từ nơi quê nghèo tôi lưu lạc miền đất hương lữ khách tha phương bao mộng mơ tuổi xuân ngời cậy đắng buồn vui ném trải qua trên bước đời lòng vẫn mỉm cười nỗi mơ ước ngày mai ở nơi quê nhà cha mẹ già đàn em nhỏ trông ngóng từ lâu mong chờ tin cũ con về nhưng biết làm sao khi tay chân con vẫn còn mẹ ơi con nhớ